mai mai mai hello hai đứa thế mai ok Bobby yeah mai mai check hand in mai mai Hey, hỏng gì phải? Hello. Madam, madam. Madam, baby. Baby. rồi một mai mai đi cấp mai biết gì kiss kiss kiss oh mai I love you. Basham, Basham, Basham.